Bạn có còn nhớ vụ Kiều Anh Hera không? Tôi thì nhớ đấy. Tôi nhớ rõ câu chuyện ấy như cách mọi người nhớ về con nòng nọc khuyết tật này vậy. Không dài dòng nữa, Kiều Anh và Xin là một cặp vợ chồng mới cưới. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Xin là một kỹ sư tài giỏi. Không những thế, ở nhà, Xin còn là một ông chồng mẫu mực. Anh luôn dành công việc nhà với vợ, luôn chiều cô bất cứ thứ gì. Ơ, ờ, sao nhìn giống Enmi thế nhỉ? Hôm đó, Xin tâm sự rằng anh sắp phải đi công tác xa một thời gian. Kiều Anh an ủi chồng rằng anh cứ đi làm đi, yên tâm, em trung thủy lắm. Kiều Anh đi làm như mọi ngày. Cô còn hỏi thăm Đô, một chú lao công của chung cư. Kiều Anh nói chuyện nan man một lúc, rồi rời đi luôn, bởi vì cô nhận ra sắp muộn giờ làm. Nhưng cô lại làm rơi chìa khóa nhà và bị Đô nhặt được. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô quay về nhà nhưng lại chẳng thấy chìa khóa đâu. Đang loay hoay không biết lên gọi Kỳ Anh thợ khóa không, thì Đô xuất hiện và đưa cho cô một cái que nhọn nhọn để cắm vào lỗ. Kiều Anh khoe mới được chồng mua cho một cái ấm siêu tốc chính hãng, xuất xứ từ Trung Quốc và mời gã vào nhà uống nước. Nhà đẹp đấy, đốt thì cháy to lắm nhỉ. Nhưng do hắn quá mải mê ngắm Kiều Anh, nên không để ý đó là cốc nước nóng. Thế là hắn đã phun nước ướt hết quần áo của Kiều Anh. Cô buộc phải đi thay đồ, nhân cơ hội hắn đã đi theo cô và xem trộm cô thay đồ. Ngay khi Kiều Anh vừa bước ra khỏi phòng, thì hắn đã kéo cô lại và hấp diêm cô ta. Làm xong, hắn còn quay clip lại và dọa sẽ phát tán lên Facebook với YouTube nếu cô không chiều hắn. Cứ như vậy, hắn đã cưỡng bức cô hết lần này tới lần khác. Bên này, xin còng lưng ra kiếm tiền, lúc nào tâm trí anh cũng hướng về vợ con ở nhà. Người đàn ông một hôm, Đô đã vay một khoản tiền lớn để đánh tài xỉu. Sau khi thua lỗ, hắn đã bị chủ lọ dọa sẽ cắt chim nếu không trả đúng hạn. Sau rất nhiều lần vay tiền của Kiều Anh nhưng không trả hết, hắn lẩy ra một ý định. Chiều hôm ấy, tên chủ lọ tới nhà Đô, nhưng gã vẫn cứ khất lên khất xuống. Anh chủ nợ à, em biết là tháng trước em còn nợ anh khoản lớn và có hứa hoàn trả sớm. Nhưng mà trong nhà em đang gánh hết tất cả, không chết được một mình, nên có chết là cả nhóm. Thôi, nói nhiều bây giờ có trả tiền không chém chết đi mày bây giờ mình có trả tiền không cứ như thế hắn đã mời gã chủ lợ thịt kiều anh để trừ lợ hắn bảo cứ mỗi lần như thế này hắn sẽ trừ đi một chút làm đô cũng yên tâm được phần nào kiều anh về nhà nằm cạnh Xin nhưng anh ta toàn từ chối nên kiều anh đã thường xuyên qua lại với đô hôm đó xin đi làm nhưng lại để quên chìa khóa nên anh ta đành phải quay về khi mở cửa thì một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra, đó là tất cả đàn ông trong xóm đang liên hoan xác thịt vợ anh. xin tan lao vào khô máu, nhưng lại bị chúng nó trói lại và quăng vào một góc. Sau đó là những tháng ngày trầm cảm của xin thậm chí còn cầu xin Kiều Anh quay lại với mình. Anh đã từng cố gắng buôn đáp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian. Nữa. quá uất hận và nhục nhã, xin nghĩ mình phải làm gì đó. Thế là anh ta đã với lấy con dao và đi khô máu với kẻ đã cướp vợ mình. Sau khi thông đô một phát, anh ta bị kết án 10 năm tù về tội giết người. Trong tù, cuối cùng anh ta cũng được Kiều Anh tới thăm, nhưng không, anh ta không thể ngờ rằng gã đô vẫn còn sống và bật chế độ khiêu khích trước mặt anh ta. Em ở đâu, em đang làm gì đó. Hỏi thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh đã cố đã cố rất nhiều chỉ để quên đi chuyện đó. Nhưng địt con mẹ anh vẫn không thể tin những việc em đã làm vì nó Có phải lỗi của anh đi làm từ 7 giờ sáng đến chiều tà Lỗi của anh đi luôn chiều chuộng mọi điều em muốn không kêu ca Là lỗi của anh vì em luôn tuân thờ những món vật kêu xa Hay lỗi của anh không có khả năng để mua cho em thật nhiều quà Và em, à anh lại ghé sang nhà của em vào chiều qua Nhắc em nhớ em vẫn còn giữ quả tim của anh chưa chịu trả Nhưng lại thôi vì anh biết tất cả lời nói không hiệu quả Và cuộc gọi này đơn giản chỉ để anh nói với em một điều là anh mong em vui được ở bên cạnh bên tình yêu bạn em vừa mới có Anh mong em đang làm chặt bàn tay cái lời em đến cùng với nó Anh mong em biết tất cả những việc anh làm đều là do em gây ra Còn về phần anh, anh đang đi đến nơi để gánh hậu quả Tôi nói thật, ở nhà tôi từng có một vụ ngoại tình như thế này Thằng chồng nao vào xiên thằng bồ Sau đó, thằng chồng đi tù, còn thằng bồ thì đéo chết, còn kết hôn với người vợ Nếu các ông mà là nam chính thì các ông sẽ làm gì? Comment xuống bên dưới nhé